Hôm nay kênh xin chia sẻ 30 ngạn ngữ sau về nhân sinh, với hy vọng một trong những ngạn ngữ đó sẽ có ít hay giống với cuộc sống của bạn, giúp cuộc sống chúng ta bớt khô khan hơn. Một ai cho kẻ khốn cùng là đã cho thượng đế vay. Victor Hugo Hai ai có người bạn trung thành thì có thể cho rằng mình có hai tâm hồn. A. Rap Anh Ba ai có nhận thức tuyệt đối sẽ vì đó mà chối bỏ hạnh phúc. Louis Aragon 4. Ai có thể cai trị được một người đàn bà thì người ấy có thể cai trị được một nước. Hô nó dè ban giác. 5. Ai có thể gọi đến tình cảm của người đàn ông có hiệu lực hơn hết, nếu không phải là người đàn bà. Danh ngôn Ấn Độ 6. Ai có voi phải có cửa rộng lớn. Rover áp Văn. 7. Ai cũng có 3 tuổi xuân, tuổi xuân của thân thể, tuổi xuân của tâm hồn, tuổi xuân của trí tuệ. Phenolong Pháp. Tám ai cũng kiêu ngạo, có khác chăng là phương tiện và cách sử dụng nó. La Rochefoucauld. Chính ai cũng tự nhiên cảm thấy rằng tất cả những tình cảm tốt đẹp trên thế giới này không giá trị bằng một hành động yêu thương. Gia mé Russell. 10 ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn. Khuyết danh 11 ai đọc sách mà không biết được nhiều hơn những điều viết trong sách, người đó mới sử dụng sách có một nửa. Sách làm trí tuệ con người sâu sắc hơn và sáng sủa hơn. D. Lessing 12. Ai ghi chép người đó đọc hai lần. Châm ngôn 13. Ai hay ngờ vực, tức là làm cho kẻ khác phản bội mình. Vôn tai 14. Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu. Victor Hugo 15. Ai không có mục đích thì không thể tìm thấy niềm vui trong bất kỳ công việc gì. D. Leopard đi ý. 16. Ai không hề cảm thấy cái hấp dẫn của một tình bạn chân thật, bất vị lợi, người ấy không biết được hạnh phúc mà một người có thể nhận được ở một người. Giăng 17. Ai mà biết nịnh thì cũng biết vu khống. Napoleon 18. Ai nói là cuộc đời là một tập hợp của những bất hạnh có nghĩa là chính cuộc đời là sự bất hạnh. Nếu sự sống là bất hạnh vậy thì cái chết là hạnh phúc. Giovanni Casanova 19. Ai quá chú tâm đến việc nhỏ thường sẽ không có khả năng cho việc lớn. La Roche Foucault 20. Ai thật sự can đảm và khôn ngoan thì không nghi ngờ bản thân mình. V. Đức Hajelit Anh 21. Ai tìm khổ gặp khổ The Led Genoyer. 22 tái tình có thể mang đến sự táo bạo cho cho trái tim của cô bé hiền ngoan trong vòng tay người mẹ. Montai. 23 cái tình cũng giống như rượu mùi, càng ít tỏa bay càng nồng. Tục ngữ Pháp. 24. Ái tình đi sâu vào lòng người nhờ thói quen và cũng bị thói quen mà nó ra khỏi lòng ta. Sen cớ. 25. Ái tình gồm 3 giai đoạn, khao khát, chiếm đoạt và chán chường. Mây Lan 26. Ái tình là cái gì êm đẹp nhất và cũng là cay đắng nhất? Khuyết danh 27. Ái tình là cái gì, từ đâu đến và kết thúc ra sao, tôi không biết. Madeline Yescuder 28. Ái tình là cái khôn của người dạy, là cái dạy của người khôn. S. Johnson 29. Ái tình là khó sinh ra cùng với hơi thở muộn phiền. Shakespeare 30 tái tình là mảnh vải tự nhiên mang nét theo thùa của trí tưởng tượng. C. Bi phong